chúng ta đang ở hẻm 40 của con đường à, Lê Thị Hồng, phường 12, quận Gò Vấp. Thì có đây là con đường ẩm thực của quận Gò Vấp của giới sinh viên, giới trẻ, rất là nhiều món ăn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thăm một quán có nguồn gốc từ Hà Nội, bún đậu mắm tôm Hoàng Anh. Rất là đông khách tại đây, giá vẫn rất là rẻ. À, đầu tiên bước vào quán là bên tay trái chúng ta sẽ là cái bếp và cái quầy để làm món cho khách thì à, đầu bếp sẽ đứng đây và bên tay phải sẽ là cái cái quầy để pha nước chấm nhân viên sẽ đứng tại đây đón khách và trong này sẽ là khách bàn khách ngồi một không gian chính và bên phía kia cũng là một cái không gian thứ hai cái nhà bên cạnh với không gian mặt tiền có thể ngồi ăn thoáng mát và tại đây là cái bếp để chiên đậu hũ hoặc là những món cho nóng hổi để khách có thể ăn một cách ngon cái uh, mẹt bún đậu mắm tôm được chuẩn bị sẵn để mang lên cho khách à, mỗi mẹt thì sẽ thêm hai cái cọ hai cái hai viên kẹo và chủ đang uh, chuẩn bị những cái mẹt cho khách đây gồm có bún cục nè rau nè chả cốm chả cốm nè rồi chiên rồi chiên nè hoặc là đậu hũ chiên lòng đây thì bị sát ra đây là một cái mẹp à, bún đậu bún tôm mình tôm thích nem rán là ăn thêm à, nem rán là món à, gọi thêm cái này nem chiên. rán người ta gọi là chả ram à, của Việt Nam đấy các bạn bên kia là dịch là lòng là dồi đó dồi chiên giới thiệu chúng ta về cái cái mẹt à, bún đậu tại quán của chị bún đậu à, Hoàng Anh tại à, Gò dấp đây à, trong một cái mẹt hiện có những cái thành phần nào chị có thể giới thiệu được lại cho các bạn xem video được không ạ? Dạ. Trong uh, mẹt thì là có bún lá. Bún bún lá được bón cùng đây. Lá bón cùng là mình sẽ cắt từ đây ra. Xong là cái này là thịt chân giò. Rồi chân giò. Chân giò luộc. Rồi. Đây là chả cốm. Rồi. À, có dưa leo. Có rồi ờ, chiên và đậu hũ chiên, đậu hũ chiên giòn. Còn cái rau này nữa. Và rau là rau yeah. Ờ, dạ. thập cẩm các loại đầy đủ các loại rau. Mắm tôm là mình à, với lại gia vị là mình để trên bàn sẵn rồi đúng không chị? Dạ, không mắm tôm là mình có pha sẵn ở bên kia. Cái rau, cái thành phần à, thịt, uh, thịt giò đây, thịt uh, giò đây và bún uh, bún lá, bún cục dưa leo được sắp à, sẵn và đây là những cái mẹt để đựng à, những cái thành phần của bún đậu và bên đây là cái quầy gia vị rất là gọn gàng và nhân viên à, có thể pha gia vị đây là bếp chiên những cái nguyên liệu của quán hoàng anh đây đây là chả cốm này đậu đậu hũ bếp dầu chấm tại quán bún đậu à, mắm tôm họ Hoàng Anh được khách khen rất là ngon à, được chủ pha theo công thức riêng mà mắm tôm sẽ được nấu lên nấu nóng lên đây là đầu bếp trẻ của quán bún à, đậu mắm tôm Hoàng Anh đang à, nấu cái nước chấm nước mắm tôm cho khách theo công thức của quán mắm tôm được pha theo công thức gia truyền của quán bún đậu mắm tôm Hoàng Anh đây các bạn có thể bỏ thêm ớt đây là cái quầy bếp Ờ, của những ờ, phụ bếp đang làm đó mắm tôm sẽ được pha công thức riêng và để sẵn và được nấu lên trước khi mình mang ra cho khách thì ờ, cô bé này sẽ nấu tại cho nóng và cho ra dĩa nhỏ Thank you chuẩn bị những cái thành phần bún thêm hoặc là rau cho vào trong những cái khay dĩa hoặc là những cái mẹt bún đậu và bên này là sẽ có một à, đầu bếp trẻ nữa sẽ lấy những cái thành phần cũng như à, tắc nè đậu hũ nè cốm nè dồi chiên cho vào một cái mẹt là sẽ bê ra cho khách dùng một cách nhanh nhất từ mấy giờ đến mấy giờ chị ha? À, quán mình là mở từ lúc uh, ờ, 9 giờ rưỡi buổi sáng. Nhưng mà chính thức bắt đầu là bán từ lúc 10 giờ sáng đến 21 ờ, giờ 30 phút buổi tối. Dạ hàng ngày là là 10 giờ sáng cho đến 9 giờ rưỡi đêm. Đúng rồi. À, mỗi mẹt bún đậu sẽ có thêm hai cây kẹo à, bạc hà để sau khi ăn sẽ à, ăn cho thơm miệng nha các bạn. Mình bán ở đây được bao lâu rồi chị ha? Dạ mình bán ở đây được 2 năm. 2 năm rồi. À, cảm ơn chị Nguyệt. Bên ngoài sảnh chính thì uh, quán sẽ có một không gian thứ hai. Bên à, này có thể những ngồi mặt tiền và nhìn ra được. Trời ngoài trời đang mưa. được bao lâu rồi ăn ở đây được bao lâu dạ, sáu tháng rồi à, chị ăn ở thấy đây thấy gì nó có cái gì lạ so với lại quán khác không ạ dạ ngon hơn ngon hơn về giá cả thế nào ạ dạ, giá cả thì cũng rẻ hơn so với dạ yeah. à, chị chị với bạn ở nhà xa đây không ạ dạ cũng hơi xa hơi xa mà qua tới đây ăn dạ đây một, uh, một chị vừa mới vào quán hoàng anh và đang pha cái nước chấm theo cái khẩu vị riêng của mình có thể thêm đường hoặc là ớt hoặc là chanh tắt hay ra vào trong cái nước chấm cho nó hợp khẩu vị có thể chấm ăn ngon hơn nó pha theo cái khẩu vị của mình nếu ăn cay quá thì sẽ cho thêm nhiều ớt sắc vào anh chị có hay ghé quán này không? Thỉnh thoảng. Chị thấy giá ở đây thế nào? rẻ à, rẻ nhưng mà đồ ăn ngon là chị ha, thì thường thường là khoảng một tuần là mình ghé đây mấy lần có thì à. chị cho em hỏi câu cuối là là ngoài những cái ờ, so với quán khác thì chị thấy quán này nó khác khác cái quán khác để mà mình có thể lui tới mình ăn ngon hơn hay là thấy cái um, gia vị nước này nước chấm ngon hơn phải chị dạ rồi em cảm ơn anh chị nhiều ạ